Vận trình sự nghiệp năm canh tí này khó bè được như ý, bản mệnh dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên đẩy xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm. Người tuổi ngọ cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Trong năm nay, người tuổi ngọ không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân mình vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Đường tài lộc của tuổi ngọ năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống, nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tiền tốn của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý nữa. Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, lâu dài để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra vì thế trong năm thủy họa xung khắc này, bản mệnh nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng nên tới những nơi âm u ẩm ướt có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật cuốn thân hay bệnh tình trở nặng. Hằng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa khóa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như mang theo bên người. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi ngọ Đường công danh sự nghiệp bước sang năm 2020, con giáp này đối mặt với nhiều áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp đội. Bản mệnh có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tính của con giáp này buồn bực, khó chịu cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy người tuổi ngọ vượt khỏi nội quy mà chịu hình phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp. Đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Bên cạnh đó, bản mệnh trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi lĩnh vực tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người khác thuận lợi mà cũng vội vàng chạy theo. Mọi việc không dễ dàng như vậy đâu. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn, rắc rối cho chính bản thân tuổi ngọ. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi ngọ Vận trình tài lộc không được lý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dôi thêm nữa là còn đề phòng phường trộm cắp, lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra trong năm có thái tuế hung tinh, bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu tư sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hào của hoặc bị lừa gạt hoặc bị hẫng tay trên. Con giáp tuổi ngựa cũng cần phải thận trọng khi làm trong các lĩnh vực tài chính, cổ phiếu hay thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này, chớ nên bốc đồng kích động hay vì bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền thế, gây sự ở cơ quan hành pháp cũng đừng vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả nhận lại sẽ vô cùng nặng nề. Tử vi tình duyên năm 2020 của người tuổi ngọ, con giáp này không có nhiều đào hoa, một phần vì tí ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Dù là nam mạng hay nữ mạng thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm của bản mệnh và người ấy cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Nữ mạng tuổi ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Con giáp này phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc thất bại hết lần này tới lần khác. Người tuổi ngọ khao khát có được tình yêu trung thủy, gia đình hạnh phúc bền lâu, nhưng không dễ để đạt được ước mơ. Có nhiều nguyên nhân nhưng nếu ai đó thiếu trung thủy, chớ đổ thừa do nhân duyên vợ chồng. Người đã có gia đình cần đặc biệt lưu ý, đừng tạo cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm ngoài luồng sai trái với mình. Nếu không bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân mình đang có. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi ngọ tình hình sức khỏe của người tuổi ngọ không được tốt cho lắm. Con giáp này bị hung tinh không ngừng đeo bám, bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương. Trong năm, con giáp này dễ mắc các bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm. Có lúc bị tà khí xâm nhập khiến người héo mòn, khó bề chữa trị. Thủy khí vượng là lời cảnh báo tuổi ngọ không nên đến những nơi ẩm ướt tối tăm hay có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Ngoài ra cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục thể thao, ngày nghỉ ngơi dành thời gian bên bố mẹ, có thể cùng gia đình đi dã ngoại đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình trong phòng ngột ngạt với áp lực tình cảm cũng như tiền bạc, sẽ khiến cho tâm sinh lý bất ổn. 2. Tử vi 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi nhâm ngọ sinh năm 1942 năm 2020 Tinh thần của người tuổi nhâm ngọ trong khoảng thời gian này xa sút thường cảm thấy lực bất tòng tâm, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, tính tình khi vui khi buồn, thay đổi thất thường. Bản mệnh hay cố chấp, thích can thiệp vào chuyện riêng của con cháu, thường xảy ra tranh chấp bất đồng với người nhà, hơn thế nữa trong năm người tuổi nhâm ngọ có thể bị bệnh tật dây vò. Tuổi tác tăng lên thì khả năng vận động cũng giảm đi, các chức năng gan thận cũng bị suy yếu, dễ ốm đau, Người nhà cần lưu ý chế độ ăn uống đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, dùng ít muối, dầu ăn. Nên vận động nhẹ nhàng, ra ngoài hít thở không khí trong lành, có thể tham gia các hoạt động đoàn đội của người cao tuổi để tinh thần thoải mái. Người nhà không nên để mệnh chủ ra ngoài một mình, cẩn thận kẻo gặp chuyện bất chắc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 năm 2020. Vận trình của con giáp này khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí có thể phải vào viện, nằm liệt giường. Người tuổi giáp ngọ năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích chuyện trò với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng. Tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân. Bản mệnh nên học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ. Đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được những khúc mắc trong lòng thì sức khỏe ắt sẽ ổn định trở lại. Về phương diện tài lộc, con giáp này không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin, mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Người nhà nên chú ý thay đổi tâm lý của bản mệnh. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 năm 2020. Vận trình năm 2020 của tuổi Bính Ngọ không có gì nổi bật, sự nghiệp không có dấu hiệu tăng tiến do tiểu nhân ngáng trở con giáp này không phát huy hết được năng lực của mình, thành tích làm việc giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Nguồn thu nhập thì eo hẹp mà các khoản phải chi tiêu thì lại nhiều, tài chính trong năm hao hụt nghiêm trọng. Người làm kinh doanh trong năm canh tí không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới. Nên tận dụng các mối quan hệ xã giao, tìm thấy quý nhân giúp đỡ. Thời gian rảnh bản mệnh nên tìm đọc hoặc đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn của mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, cầu tiến và lắng nghe ý kiến của người khác, chứ đừng tự mãn, kiêu ngạo, vỗ ngực tự cho mình là giỏi nhất. Về cuối năm vận trình có phần khởi sắc hơn, công danh sự nghiệp cũng thuận lợi, hanh thông. Song con giáp này cần chú ý, đừng vì bận rộn công việc mà quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bản mệnh cần giữ chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học và lành mạnh – Tử Vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm 2020. Vận trình của người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm canh tí 2020 thăng trầm bất động, dễ vướng phải những trở ngại khó khăn, phải đối mặt với nhiều lựa chọn như thay đổi công việc, đầu tư tài chính, tiến tới hôn nhân. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng không được như mong muốn, công việc có nhiều biến động khá lớn, có lúc thu nhập ngoài dự kiến tiền bạc dồi dào, nhưng cũng có lúc nguồn thu thắt chặt. Muốn đứng vững ở vị trí của mình, bản mệnh phải tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước, trở nên bốc đồng sốc nổi sẽ chỉ dẫn tới những sai lầm, gây ra những thất bại nặng nề. Về phương diện tài lộc, tuổi mậu ngọ chưa biết quản lý việc mua sắm chi tiêu của mình cho lắm, vẫn còn tùy tiện, hoang phí. Khi tiêu tiền hiếm khi xem xét về nhu cầu sử dụng, mua rồi mới tiếc, mới hối hận vì tiêu tiền không đúng chỗ con giáp này có thể nảy sinh những biến cố bất ngờ, dễ dạn nứt tình cảm dẫn đến chia ly, đổ vỡ. Bản mệnh cần dành thêm nhiều thời gian ở bên nửa kia của mình. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt không đáng có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của hai người. Tử vi tuổi canh ngọ sinh năm 1990 năm 2020. Con giáp này có nhiều quý nhân đưa tay giúp đỡ, sự nghiệp có khả năng thăng tiến tốt đẹp, bản mệnh cần nỗ lực để làm việc, có như vậy mới đạt được kết quả khả quan, nhận được sự công nhận và tán thưởng từ phía cấp trên. Có điều nên biết lựa sức mình, đừng leo quá cao mà ngã đau. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp nên giữ thái độ vui vẻ hòa nhã, đừng vì công việc mà phát sinh tranh cãi, càng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Mọi điều đều nên dĩ hòa vi quý, hãy học cách đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ, thấu hiểu và thông cảm, đừng gây thù chuốc oán. Về phương diện tình cảm, người tuổi canh ngọ nếu còn độc thân, mãi sẽ chẳng tìm được đối tượng ưng ý. Vận trình vô cùng ảm đạm, dù có gặp được thì cũng không có kết quả, hai người chia đôi ngả. Đừng cố chấp miễn cưỡng bản thân với những người không dành tình cảm cho mình. Các cặp đôi ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn, những vết dạn nứt bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên vẫn có thể hóa giải bằng những cách xử lý khéo léo và tinh tế. Con giáp này chớ nên làm đối phương tổn thương, cũng đừng gây hiểu lầm. Cuộc sống hôn nhân rất cần sự cảm thông và bao dung. Tử vi tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002, năm 2020. Con giáp này nếu còn ngồi trên ghế nhà trường thì vận trình trong năm không tồi, việc học hành ngày càng tăng tiến, song bản mệnh cần lưu ý, đừng vì thế mà kiêu cạo tự mãn. Trong giờ học phải nghiêm túc nghe giảng, cố gắng bồi dưỡng kiến thức, dùng năng lực học tập vượt trội của mình để nâng cao thành tích, Ngoài giờ cần tìm hiểu, khám phá thêm các kiến thức khác, phát huy tiềm năng còn đang chưa khai phá. Xong con giáp này cần nhớ phải chú ý sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý. Học phải đi đôi với hành. Ngoài việc học kiến thức thì còn phải tập luyện thể dục thể thao, tiếp xúc nhiều hơn với xã hội. Thời điểm này người tuổi nhâm ngọ có những thay đổi về tâm lý, dễ xuất hiện trạng thái bất mãn, phản nghịch. Cha mẹ nên dành thời gian lưu tâm tới những thay đổi tâm sinh lý của con để kịp thời hướng con về đường chính đạo con giáp này không nên yêu đương quá sớm, cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử. Thức khuya, thậm chí thức thâu đêm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe về sau, nên giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều độ để tinh thần, sức lực lúc nào cũng được dồi dào. 3. Tử vi tuổi ngọ năm 2020 chi tiết từng tháng Tử vi tuổi ngọ tháng 1 âm lịch năm 2020 Con giáp này có thể sẽ không gặp được khởi đầu tốt chịu sự ảnh hưởng của thái tuế nên cả vận trình công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng. Trong công việc, người tuổi ngọ có thể bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc xiểm khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương, mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch dễ gặp họa hao tài, mất tiền, rơi điện thoại. Đủ chuyện xui xẻo xảy ra, đầu tư tiền bạc thì hay gặp chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay đã kết hôn thì đều phải đối mặt với nguy cơ giãn nứt tình cảm cực lớn. Tử vi tuổi ngọ tháng 2 âm lịch năm 2020 Tháng 2 âm lịch năm 2020 có những chuyển biến tích cực về sự nghiệp của tuổi ngọ. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe thì vẫn không được lý tưởng cho lắm. Trong công việc, con giáp này đã dần thấy dễ thở hơn, tuy vẫn bị cấp trên hay tiểu nhân gây khó dễ, nhưng ở mức độ giảm bớt – áp lực cũng giảm dần, bản mệnh không còn bị căng thẳng về việc hoàn thành nhiệm vụ nữa. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm, người tuổi ngọ dễ bị cảm cúm, ốm sốt, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm mạnh, thường xuyên mộng mị mất ngủ, đau đầu chóng mặt, miệng nôn thốc nôn tháo. Con giáp này nên giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường luyện tập thể dục thể thao theo sức mình để nâng cao thể chất. Tử vi tuổi ngọ tháng 3 âm lịch năm 2020 con giáp này bắt đầu đón cơ may tài lộc lớn, nhất là nửa cuối tháng vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Đối với những người đam mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ các dự án đầu tư trước đó. Nếu bản mệnh có thói quen mua sổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng càng may mắn lớn. Đường tình duyên vẫn bất định thăng trầm, người tuổi ngọ này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn với nửa kia – Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn, nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Tử vi tuổi ngọ tháng 4 âm lịch năm 2020 Người tuổi ngọ phải đối mặt với sự tụt dốc nghiêm trọng trong vận trình công danh sự nghiệp. Trong khi đó, đường tình duyên vẫn bình lặng như vậy, không biết khi nào mới khởi sắc. Về công việc, con giáp này thường xuyên làm phật ý không ít người vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính chẳng biết nói cho vừa lòng người – từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng không mấy thiện cảm về con giáp này. Ảnh hưởng tồi tệ nhất có lẽ là con giáp tuổi ngựa làm nghề bán hàng, marketing, tháng này mất không ít khách hàng cũng vì họa thị phi từ miệng mà ra. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và lời nói việc làm của mình. Về phương diện tình cảm, bản mệnh cần dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cũng như con cái. Công việc quan trọng nhưng không thể là cả sinh mạng của bản mệnh đâu. Tử vi tuổi ngọ tháng 5 âm lịch năm 2020. Vận trình sự nghiệp của con giáp này vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các mối quan hệ xã giao. Tuổi ngọ nên tìm cách để nói chuyện làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, có thế mới thúc đẩy được công việc phát triển. Về phương diện tài lộc, Tháng này họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền, bị trộm cắp mà còn hay bị phạt tiền, vay tiền, rồi bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Tử vi tuổi ngọ tháng 6 âm lịch năm 2020 Phương diện sức khỏe của tuổi ngọ khá ổn định, đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc bất ngờ, càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm, con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ thể hiện được hết sức hút của mình, hấp dẫn không ít ánh nhìn của những người khác phái. Bản mệnh sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những lời tỏ tình lãng mạn. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự rung động nhất thời. Người tuổi ngọ chớ nên nhầm lẫn giữa người yêu thương mình thật lòng với người chỉ chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận kẻo vừa bị tổn thương tình cảm, mất tiền bạc của cải, Bản mệnh nên lưu ý để tránh nóng mùa hè. Dù nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống cũng không thể qua la, tránh ăn đồ lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Tử vi tuổi ngọ tháng 7 âm lịch năm 2020, tháng cô hồn không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song đường tình duyên thì không được may mắn như vậy. Càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng – Người tuổi ngọ không gặp phải quá nhiều khó khăn trong công việc, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa nhờ được quý nhân phò trợ nên bước đường phía trước hành thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều lên gấp bội. Về phương diện tình cảm, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ không tiến không lùi, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương – Ngoài tình yêu còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa. Tử vi tuổi ngọ tháng 8 âm lịch năm 2020. Đường tài lộc cực kỳ vượng phát, chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới. Có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc un un đổ về nhà người tuổi ngọ cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song chẳng vì thế mà lo lắng. Con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình đưa ra. Chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc hơn, những mâu thuẫn trước đó giữa bản mệnh và người ấy dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại – xong con giáp này cần phải nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, không có thể tan biến bất cứ khi nào. Tử vi tuổi ngọ tháng 9 âm lịch năm 2020 Con giáp này sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh bị tiểu nhân ngang trở, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại, nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến. Bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương cắt thưởng – người tuổi ngọ cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận trước khi bàn giao công việc phải kiểm tra lại để tránh sai sót. Đối với tình hình sức khỏe, con giáp này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu bệnh kéo dài, người mệt mỏi thì cần nhanh chóng thăm khám, chữa trị kịp thời. Hằng ngày nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Tử vi tuổi ngọ tháng 10 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp của tuổi ngọ vẫn chưa được ổn định, đường tình duyên đang xa suốt, Tuy không phải với tốc độ chóng mặt nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng. Trong công việc, tuổi ngọ tháng này phải cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình, con giáp này không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Bản mệnh cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng áp lực suốt trong thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực, cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Về phương diện tình cảm, những chú ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho nửa kia của mình. Ai cũng cần có một khoảng không gian riêng tư, đừng gò bó kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại tác dụng ngược, tình yêu không bền chặt đã vội phai nhạt. Tử vi tuổi ngọ tháng 11 âm lịch năm 2020 Cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý, đặc biệt là vấn đề sức khỏe thời điểm này khá tệ, cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tinh thần của con giáp này xuống dốc, làm việc gì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn chắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh bất động sản cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe, bản mệnh thường cảm thấy đau đầu chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Người tuổi ngọ nên nhanh chóng đi thăm khám để tránh những hậu quả đáng tiếc. Con giáp này cũng nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Tử vi tuổi ngọ tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình trong tháng cuối năm canh tí này xuống dốc trầm trọng, mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào, nhất là công việc và tình cảm. Về phương diện tình cảm, con giáp này và người ấy liên tục xảy ra tranh cãi. Tần suất mâu thuẫn gia tăng với mức độ báo động, nếu người tuổi ngọ không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm tình cảm đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc, bản mệnh cần phải sốc lại tinh thần của mình. Tuổi ngọ mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh khỉ, khách hàng trách móc, có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên, cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu họa về sau. Trên đây là phần xem bói tử vi năm 2020 cho người tuổi ngọ